Hello anh em Ok chưa? Chào mừng tất cả mọi người đến kênh của mình nhá Thì hôm nay mình sẽ cho anh em thấy à, Và nói chung là hôm nay chơi một cái cái cái cái cái cái, cái chơi á Cực kỳ là ngon, dễ ăn cho anh em, dễ ăn, dễ chơi cho anh em nhá Thì ok chưa? Tí nữa mình sẽ vào và mình chia sẻ cho mọi người cách chơi Cái đó là cái poker này Cái poker này là đoán trên dưới Anh em chỉ cần đoán chuẩn là cái con sau lật à, trên hay dưới là anh em có tiền nhá ok chưa thì tí nữa thì mình sẽ à, chơi cho anh em xem ok chưa thì anh em nào muốn chơi game à, tây nguyên này thì anh em kéo xuống phần mô tả nhá thì bên dưới phần mô tả mình có link tải game này thì sau khi anh em tải cái app ở bên dưới phần mô tả ấy, cái con game bên dưới phần mô tả ấy, em tải về và đăng ký tài khoản thì anh em sẽ nhận được từ 10.000 tới 50.000 đầu tiên để anh em trải nghiệm game nhá Ok chưa? Thì hôm nay thì mình sẽ cầm một cái số vốn 20k này Và bắt đầu vào chơi xem nó có những cái gì nha anh em nhá Ok này, mini này, poker này Và bắt đầu thì bây giờ mình sẽ đặt Thì đặt quả đầu tiên là 20k luôn Ok gì này gì thì dưới này Ok 6 này Dưới trên này Trên át ngon Khúc thôi, khúc non nha anh em Cúp non là được 40k rồi. Ok này 45k. À, 2 này, 2 chắc chắn là trên này. 5 mà. 5 trên tiếp này, di này, di dưới này. Dưới này. Gãy rồi. 39k, 39k trên này. Ok này, 69k rồi. Dưới phát nữa này là di này, dưới phát nữa này. Ok 7 này, 7 húp thôi 98k Ngon 123k rồi 100 k tiếp tục này 7 này 7 dưới này ok 5 49k rồi 5 mà trên 49k này nhận non thôi không tin tưởng nhận non dưới này 7 à 7 dưới tiếp này 67k này nhận non giờ 6 à 6 liều đây nhận non nhận non đi ok này 67k này 200 rồi anh em 2000 đến 200 rồi dễ lắm anh em ạ à, dễ chơi lắm quy này dưới này hai này hai trên này trên di dưới này 6 này 6 thì 35k rồi 35k thì nhận non thôi Ok này 200 nhanh gọn rồi anh em 9 á 9 trên liều nhiều này Gãy rồi Không được quy này Quy dưới này 4 này 4 trên này Ở dưới thế 7 này Nhận non thôi Ok 100 này Di này di dưới này 2 trên này à, K dưới này 9 á 9 thì nhận non thôi không tin tưởng thì anh em nhận thôi ok chưa không tin tưởng thì anh em nhận thôi trên này à, quy dưới này dưới tiếp này 8 à? 8 liều này Ui, liều thì gãy rồi ok này ba này trên này 9 này à, 9 này liều này ok ngon di ở à, di dưới này ba này trên này ok này 87k này 87k này 250 rồi 3 này 3 này Tiếp này Liều thế nhiều Ok gãy <laughs> hai này trên này 6 à. Liều này Ngon Trên này hai u gãy liều được phát liều được gãy 6 này Dưới này Ok đúng này Trên này 8 này 8 mình nhận thôi 70k 260 rồi Át này át thì dưới này 8 này 8 à, trên này ok này dưới này 54k trên này ô đủ à? đôi 4 chưa k này dưới này dưới này trên này ok này dưới này 60k này ăn uh, ăn non rồi anh em tiếp này đủ quy này quy dưới rồi trên rồi 4 trên tiếp 8 à 8 thì nhận non thôi không tin tưởng cho lắm anh em ạ K này dưới này dưới đủ lên át chứ di ở dưới này đủ hai phát kìa chín này quy này dưới này ok này 62k non thôi quy này dưới này 3 này. Ok 6 này. Liều không? Nhận non. Ăn non thì hơi ít tí. 4 này. Trên này. Ủa. Át 24 này. Dưới này 2 này, trên này. 10 này. 10 thì liều Liều không dám liều này anh em ạ. Liều sợ gãy lắm. Trên này ca này, dưới này. 9 này. Nhận non thôi, không chơi không liều được anh em ba trăm rưỡi rồi ba này ba thì trên này cũng đủ lại đôi ba kìa k thì dưới rồi bốn trên rồi bảy liều không Nhận non thôi bảy mươi k đặt năm mươi k này tám à gì à 6 này 6 à 645 thế được rồi anh em Ngon rồi 300 hơn 300 này K này K thì dưới 8 8 thì nhận non thôi 8 thì không biết đón nào nữa gì này Dưới này Trên này 7 à 7 khó nhỉ Ok ngon may 3 3 trên này 6 này 6 đi nhận thôi ngon được phát 200 10 này 10 trên liều này liều được này dưới 9 nhận nhận thôi 176 thì nhận thôi liều một phát ăn là ngon đấy 6 liều dưới Ôi, liều không được anh em ạ 10 10 liều này gãy liều gãy cái đó anh em ạ dưới này 10 này liều này ô được dưới này hai trên này đừng đôi hai chết mẹ trên tiếp này năm năm ăn thôi hai trăm sáu hai trăm sáu rồi bốn này trên này hai đủ sáu này dưới này át chứ đùa ba thì trên này ba đủ đôi ba kìa di à di dưới sáu à dưới tiếp một lại gì đủ gãy thế à, 5 mà dưới này gì chứ đủ liều khó ăn quá anh em ạ 8 này dưới này ok được 6 à 6 nhận, thôi át này dưới chắc chắn rồi k này dưới tiếp đủ sao đặt trên 4 này trên này di này di dưới này 6 này dưới ôi gãi đến thế anh em 7 dưới này 6 được dưới phát nữa này 4 được húp thôi rồi 300 nỉ húp thôi còn gì nữa 4 này trên này quy dưới này át đấy chứ đủ 5 này 5 6 này 8 gãy thế trên này liều thế nhiều này 10 trên tiếp này hai phát gãy rồi 8 trên tiếp này đu lại gãy 5 này 5 dưới này 2 này ok này trên này 6 nhận thôi nhận thôi liều nó phát thôi à, 10 à trên này át được dưới này 5 này nhận thôi 8 à 8 trên này di được dưới này hai này trên này di này dưới này 8 à 8 nhận thôi 200 200 triệu rồi anh em 20.000 lên triệu rồi 20.000 triệu này 3 này 3 trên rồi 9 à cửa trên tiếp đi liều nhiều ok được 134 lên không nhỉ ok 138 nghìn 3 thì trên này 5 dưới này ok ngon được 3 này trên này đủ 200 này 200 màu hơn 200 này anh em là triệu ba triệu ba đặt 100 nhá ok này 249 dưới này đủ gãy phát đầu tiên rồi năm mà năm dưới này Ô đủ không được 5 này dưới này 6 đủ ăn mấy phát liều khó nhở 4 này dưới 3 này được 600 thôi 600 trên này 700 700 rút thôi 700 ngon chịu rưỡi rồi 6 này dưới này 3 được 300 này trên 6 nhận nhận thôi 300 ngon rồi triệu chín rồi anh em 10 này 10 trên này 3 đủ gãy k này dưới này Ôi G này dưới này Trên thì đéo được Cứ liều là gãy Liều pha như thế liều quá G này trên này Liều thế nhiều vậy Dưới đủ gãy G dưới hai trên K dưới sáu, rồi trăm sáu rồi được rồi à, trên đủ gãy di dưới 10 trên đủ gãy 3 trên này di này dưới này 8 này 8 trên này tên lại gãy k này dưới 8 à. trên được dưới 4 này 4 trên này 5 5 thì nhận thôi ca này dưới này trên này chín nhận vội thôi 200 rồi hai này trên này đã đủ đôi hai chứ năm này dưới nếu nhiều được 400 trên này 6 ok nhận này 400 triệu 8 này 8 à 8 thì 3 được trên 3 rưỡi dưới quy dưới tiếp di dưới tiếp 10 nhận 400 là nhận thôi 2 triệu mốt rồi hai này trên này dưới này à, trên chứ nhập 4 này trên tiếp 6 nhận thôi không liều được 4 trên quy dưới à, đủ át chứ 8 8 trên dưới đủ 9 trên này liều ôi được, liều không được 8 trên tiếp vẫn đủ rồi 8 chưa 5 dưới đủ gãy k trên à dưới nhầm 2 trên q dưới 7 dưới được nhận 300 càng thế nhở đặt phát 200 này ok này 400 này 500 này 500 nhận thôi nhận non k này k dưới trên được dưới 4 nhận thôi còn gì nữa 600 là nhận đặt 200 ăn nhiều phết ấy đùa ba này trên này 10 à trên phát nữa này ui gãy k này dưới 6 dưới đủ đôi sáu chứ năm dưới đủ gãy gãy quy dưới rồi order hai trên cái thế nhở dưới này 6 này 6 dưới được triệu hai triệu hai triệu hai thì nhận thôi còn gì nữa ngon liều phát được ăn triệu hai ngon dưới này át đủ lại lên át 7 này 7 dưới đủ gãy 9 trên 10 được nhận thôi khó 10 vì khó khó 6 dưới 2 được trên dưới 9 là nhận 700 được 3 triệu 2 rồi đặt ra 500 liều ăn nhiều nhá 3 này trên 3 tiếp đủ đôi 3 kìa phát đầu tiên gãy rồi dưới 10 à 10 thì nhận thôi liều không liều ok này ngon 2 triệu được phân liều ngon thế 2 triệu nhận vội chứ 4 triệu anh em 4 triệu rưỡi rồi tiếp liều ăn nhiều này 7 7 này 2 này được triệu này triệu trên này gì nhận thôi ok này ngon 5 triệu rồi 5 triệu nên dừng không em làm phát nữa đi cứ liều thế nhiều đang cuốn anh em 9 10 trên liều nhiều u uh, gãy 4 này trên này 9 này 9 này trên u uh, đủ gãy 9 này trên liều nhiều liều nhiều được triệu dưới 6 ô nhận triệu rưỡi lại 4 triệu 8 này quy này dưới này 5 dưới Ô, trên 800 800 nhận vội thôi 5 triệu 2 5 triệu 2 rồi anh em tiếp đi 600 này dưới này 2 trên này z dưới này 2 trên này át dưới này 10 nhận triệu 2 5 triệu 999 6 triệu nghỉ nhá chốt lãi 6 triệu nhá ok này 7 này ok chắc mình sẽ dừng video này nhá chốt lãi 6 triệu cho anh em bye bye xin chào người về vốn 20